à, video sau đây mình xin gửi tới anh em à, một cái loại à, sản phẩm mới nhất được đưa vào đó chính là mũ mũ cảm biến vâng thưa anh em đây chính là một cái mũ này à, được ngụy trang khi chúng ta đeo vào, vào đầu thì, thì chúng ta sẽ à, cảm nhận được chúng ta sẽ cảm nhận được à, à, chẵn lẻ nó sẽ rung nó sẽ báo rung uh, trên trên trên đầu đây là một cái hệ thống máy ở trong này đây. hệ thống máy nằm ở dọc cái mũ này rất kín và rất đẹp à, chỉ cần chúng ta đeo vào và bên trong này chúng ta bật công tắc ở mũ với quân vị bát đĩa xanh chín ấy, thì chúng ta đeo mũ này vào xong sau đó thì à, chúng ta được kiểm tra quân trong khi chúng ta kiểm tra quân hoặc cắt quân ấy, thì chúng ta sẽ uh, hao hao quân vào nếu không hao quân được vào thì chúng ta sẽ dán quân lên hoặc chúng ta sờ hay gọi là quân sờ chúng ta sờ đây là một quân xanh chín chúng ta sờ mỗi mỗi một bộ quân là chúng ta sờ khi chúng ta sờ vậy thì là sẽ cái động tác đấy thì cũng chính là kiểm tra quân ấy thì cũng chính là chúng ta đã cảm biến được cái đã nhiễm nhiễm từ cho quân rồi bởi vì khi trên trên tay chúng ta sẽ có một cái chất từ khi khi trước khi thì tôi sẽ đưa cho anh em một, một cái chất từ để um, bôi lên tay anh em hoặc nếu anh em không không dùng bôi thẳng trực tiếp tay ấy, thì anh em uh, sẽ bôi ra khăn để uh, à, nhiễm từ cái bộ quân chúng ta kiểm kiểm tra quân vị thôi bát đĩa xanh chín anh em nhé trong cuộc chơi chúng ta không thể làm được thì chúng ta chỉ cần uh, nếu không anh em mà nào mà không vào được anh em nào mà không vào được quân đấy thì anh em ờ, có thể dùng tiền để vào quân dùng tiền để vào quân trong khi đó chúng ta sẽ bôi một mặt một mặt từ lên tiền Đấy. khi cắt quân xong chúng ta việc chiều đẻ quân bốn quân cùng chiều lên đồng tiền để vào quân trong thời gian ờ, để lên chỉ cần 5 giây 5 giây chúng ta đến từ 1 đến 5 giây hoặc đến 10 giây càng tốt 1 đến 10 giây như này đấy thì chúng cứ thả vào đĩa chỉ như thế thôi hoặc là động tác ví dụ người ta đang chơi rồi đấy là động tác nhiễm từ nhé hoặc là ví dụ người đang chơi rồi chỉ cần xin phép lo bát lo đĩa hoặc kiểm tra quân chỉ chúng ta chỉ cần đầu cầm cầm cầm đồng tiền của chúng ta đồng tiền nhiễm từ đấy, đồng tiền này tôi sẽ nhiễm từ vào đồng tiền xong đó nó nhiễm vào quân đấy, anh em nhé chỉ cần chúng ta cần lắc lắc lắc lắc như này 10 giây chúng ta đổ ra đấy. động tác rất đơn giản hot quân lên này đổ ra trong khi quân vị bát đĩa là hoàn toàn là xanh chín thì chúng ta không thể lọt quân được vào không thể bây giờ là ví dụ như là đánh là sới tỉnh A mang một quân tỉnh B mang một quân tỉnh C mang một quân thì chúng ta không thể nào vào quân được bát đĩa chắc chắn là của chủ sới này không bao giờ vào được thì chúng ta phải đánh với động tác thứ nhất là hao quân hai là nhiễm từ vào quân đây chỉ cần à, đang chơi hoặc trước khi chơi ấy, cắt quân xong mỗi bên cắt quân xong chúng ta đưa tất cả về tứ được từ từ đen được và từ từ đỏ cũng được chúng ta lấy đồng tiền chúng ta xúc lên như này chỉ cần 5 giây thôi rất đơn giản sẽ qua mắt được quái vật Đấy. chúng ta sẽ đây gọi là đồng tiền nhiễm từ chúng ta sẽ nhiễm từ cho quân cùng một chiều Đấy. xong sau đó cái hệ thống máy cảm biến này một là chúng ta đẩy mũ xuống đánh càng chuẩn xác hai nữa là chúng ta đội lên đầu bây giờ là tôi đánh đội lên đầu báo rung trên ờ, chế độ là báo rung và đội lên đầu nhé à, để đi kiểm tra độ chính xác của cái cái mũ nhiễm từ hay là bệ từ trên mũ thì ờ, bệ từ làm trong mũ tôi sẽ đội và tôi cảm biến cho anh em xem đánh nhé thử xem độ chính xác của nó đến đâu cho trong ờ, cờ bạc ấy, thì đưa quân bát đĩa vào hoàn toàn là khó thì chúng ta chỉ có động tác là là lúc ta cắt quân ấy, và chúng ta nhiễm từ cho ấy. bất kể quân nào cũng được mình mình phân tích tiếp này là khi mà mà quân được nhiễm từ cùng một chiều thì này, thì cái bệ này là bệ trên không đội lên đầu chúng ta cách khoảng cách là một mét nó vẫn đánh được đấy nó bá rung trực tiếp vào trong mũ cho chúng ta rung vào thẳng đầu chúng ta mà rất êm anh em cũng không thể nhìn, nhìn thấy được bây giờ tôi sẽ đi đánh à, thử bật công tắc lên là nó tự động rung anh em nhé lẽ là tự động rung rất nhanh hiệu quả này rất chính xác luôn đấy không rung không có đánh chặn vẫn không rung chúng ta đánh chặn rung một cái chúng ta đánh lẻ đấy. rất chi không rung chúng ta đánh chăn rung một cái chúng ta đánh đề quân vị bát đĩa sang chín nhé rung một cái chúng ta đánh đề không rung chúng ta đánh chăn chuẩn không các bác vẫn không rung chúng ta đánh chặn không phải xịt được nhé 10 quán cả 10 nó rung luôn thẳng vào cái mũ đấy chúng ta đội lên đầu vẫn không rung chúng ta đánh chặn rung một cái chúng ta đánh lẻ rung một cái anh em vẫn đánh lẻ vẫn dùng một cái đánh lẻ không rung chúng ta đánh chặn rung một cái đánh lẻ ngày xưa ấy, thì là đánh bẹ quét này bẹ lướt này và sau đó thì đánh à, bẹ trôn bẹ thả nhưng bây giờ chúng tôi làm bẹ mũ bẹ trên mũ và cảm nhận à, trực tiếp lên luôn rung một cái này rung một cái vẫn đánh lẻ rung một cái vẫn đánh lẻ không rung chúng ta đánh chắn rất dễ rất dễ chơi nha nhé không rung chúng ta đánh chắn rung một cái chúng ta đi này độ chính xác là rất chi là cao không rung chúng ta đánh chặn rung đánh lẻ không rung đánh chặn rung hai cái thì đánh tự tử không thể xịt đánh nhau không rung đánh chặn khoảng cách giữa mũ và bát 80 phân rung một cái đánh lẻ không rung chúng ta đánh chặn đây là đồng tiền nhiễm từ anh em nhé rung một cái đấy nhỉ bẻ từ mũ rung một cái anh em đánh lẻ vẫn rung một cái vẫn đánh lẻ vẫn đánh lẻ không thể xịt được 10 quả ăn cả người luôn không rung ăn chặn không rung tiếp đánh chặn không rung tiếp đánh chặn chỉ cần sóc xong bốn quân nằm xuống là biết chặn lẻ không rung đánh chặn khi chúng ta nhiễm từ cho quân ấy, thì đánh tỷ lệ chính xác là tuyệt đối luôn dùng hai cái chúng ta đánh tứ từ tứ từ anh em dùng một cái anh lẻ không dung chúng ta đánh chắc Dùng hai cái đánh thứ tư, Dùng một cái đánh lẻ Không dùng chúng ta đánh chẵn Không dùng chúng ta đánh chẵn không rung tiếp tục đánh chặn lúc một cái đánh lẻ không rung đánh chặn với ờ, chúng tôi thì ờ, cái sản phẩm này nó được ờ, ngụy trang rất hiệu quả vào trong một cái mũ báo rung và nhiễm từ bằng đồng tiền hoặc bằng tay cũng được không rung lên chẵn vẫn không rung anh em đánh chặn rung một cái cho anh này rung một cái anh này rung hai cái chúng ta từ từ một cái này với một cái vẫn tiếp tục đánh gà thưa anh em à, trong ờ, cuộc chơi ấy, cờ bạc ấy, thì là những cái dòng sản phẩm như là à, ờ, đánh bây giờ ấy, thì nó nó rất chi là phổ thông mà đưa được uh, quân cán vào là cả một vấn đề nên là bát đĩa quân cán là hoàn toàn sẽ không lọt được vào chúng ta chỉ nhiễm từ vào quân thôi rung một cái này nó rung rất êm anh em nhé vẫn rung một cái này rồi đây là cái mũ cái bệ nằm trong cái mũ này nó là một bệ vòng nó chạy quanh cái mũ này và nó có cục rung ở xung quanh này. đấy chúng ta đội vào chúng ta đội vào đầu thì nó sẽ báo được báo cho chúng cho chính xác dùng hai cái anh tứ được chính xác tuyệt đối 10 đến 10 không dung anh chặn dung một cái đánh lẻ dung một cái đánh lẻ dung một cái tiếp tục đánh lẻ còn nếu mà không ấy chúng ta có thể để mũ bên cạnh này cũng được xong sau đó thì chúng ta cầm cục tung cái lỗ cục rung rất nhỏ đút túi thì chúng ta có thể là biết được chẵn lẻ bởi cái cục rung đấy nhưng đây là tôi đã chế vào, vào mũ và khi đội lên thì nó sẽ uh, báo rung trực tiếp trên cái cái chóp mũ này trên cái vành mũ này tỷ lệ chính xác hoàn toàn là tuyệt đối 100% luôn dùng một cái đánh này dùng hai cái đánh tứ tử, tử đánh này đánh chẵn không dùng được đánh tứ tử đúng hai cái thưa anh em khi em anh em đến mà test cái cái là đồng tiền với cái mũ nhiễm từ này thì vui lòng anh em mà à, mang bát đĩa của anh em đi mang quân của anh em đi xong, xong chúng tôi sẽ dùng đồng tiền chúng tôi nhiễm từ bộ quân đó xong rồi sẽ ờ, anh em sẽ test hàng thử hàng ok cảm thấy ok anh em ờ, cầm ờ, mũ về anh em giữ lại những gì mình đã mất để lọt được vào những cái sới lớn dùng cho những sản sản phẩm này mình cũng xin giới thiệu thẳng luôn nó là đồ cổ của thế giới đấy nhưng nó là hàng mới của Việt Nam đặc biệt là hàng mới Việt Nam anh em nào mà muốn chơi những sản phẩm này vui lòng liên hệ 0974 07 gặp Tuân Macau 0868 02 45 gặp Tấn Sài Gòn nhá. anh em chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em về những hình thức chơi những hình thức đánh món chuẩn xác chính xác gần như tuyệt đối 100% luôn mà anh em à, nào muốn biết được những cái sản phẩm này chi tiết như thế nào xin vui lòng liên hệ số điện thoại để được tư vấn về những công cụ hỗ trợ chơi trong ngành casino nhá. bây giờ là mình làm video clip này là mong anh em mà à, để ý cho là thứ nhất là những cái sản phẩm công nghệ càng cao thì càng có giá trị và càng hiện đại thì là càng ảo giúp người chơi không thể biết được và giúp cho đối phương không biết được chúng ta dùng đoàn gì đoàn vỏ gì để ăn theo đánh theo hoặc né nữa cho dù những cái cao thủ võ lâm đã từng lâm trận bao nhiêu trận bạc đã từng sử dụng bao nhiêu đồ rồi cũng không thể nào biết được càng ngày công nghệ càng cao anh em nhé đối với những ngành công nghệ casino Macau ấy thì địa đã đi đi đi trước về ngành của chúng ta rất nhiều không thể xịt được anh em Đấy. dùng hoa cái thứ từ không dùng thứ ba anh chặn không dùng anh chặn dùng một đánh lẻ dùng một cái đánh lẻ rất chính xác đúng không nhưng một cái này, bị sai này và không dùng dùng hai cái này từ từ thế nhỉ và mọi chi tiết à, anh em vui lòng liên hệ ở số điện thoại 09740743 này tư vấn uh, miễn phí ở 08680245 vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video clip này